Nay tôi làm clip này tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi bầu cua mới nhất 2019 thì, uh, sau khi uh, giới thiệu cái bộ đồ chơi uh, bầu cua này thì tôi ờ, cũng uh, giới thiệu luôn cho anh em hay là hướng dẫn cho anh em cái cách đánh bầu cua cách chơi bầu cua sóc bầu cua để giúp anh em đi uh, đánh bầu cua luôn luôn anh em giành phần thắng đó thì uh, trước hết vào tôi sẽ giới thiệu cái bộ đồ chơi bầu cua này đây là cái bộ đồ chơi bạc biệp mới nhất 2019 anh em nhé giúp anh em đi uh, chơi bầu cua hay là đi uh, đánh bầu cua tôm cá hay đánh bầu cua bịp thì anh em uh, luôn luôn anh em giành phần thắng thì cái bộ đồ chơi bầu cua này hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó là cái bộ có bộ chấm bao dung thì tôi sẽ ờ, hướng dẫn cho anh em cái cách chơi của cái bộ của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này à, đây là miếng ờ, rán bao dung này nó rất là nhỏ anh em nhé đây là cái bộ miếng dán mà khách nó đã đặt của tôi và tôi uh, mượn người ta để làm clip này để giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đấy thì cái cách chơi bầu cua và cái cách sử dụng của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này như thế nào thì sau đây anh em theo dõi rồi uh, tất nhiên là tôi chỉ nói sơ qua thôi còn khi nào mà anh em muốn sở hữu hay là muốn mua cái bộ sản phẩm này anh em cứ đến cơ sở hoặc là alo cho tôi số điện thoại của tôi là hiển thị ở trên màn hình thì anh em ờ, đến cơ sở hay là anh em alo thì tôi sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó cái tỷ lệ hay là cái cái tỷ lệ của anh em chơi của cái miếng dán bao dung này nó cũng phải lên tới đến 80 phần trăm anh em nhé đây tôi đã cắt ra và cái miếng này là tôi chưa ờ, chưa chưa chưa bóc ra anh em nhé cái miếng này vẫn để để y nguyên này đó bây giờ tôi chỉ để lên đây thôi tôi dán nó vào tôi dán vào mặt cá anh em nhé thì uh, cái bộ đồ chơi uh, ờ, bộ cua bịp này khi anh em dán vào một mặt khi anh em dán vào một mặt thì cái mặt đối diện nó cũng sẽ báo cho anh em nhé ví dụ mặt cá thì lên mặt gà nó cũng sẽ báo nhưng cái nhịp rung của nó nó sẽ khác thì anh em nào muốn biết thêm chi tiết hay là muốn sở hữu thì ờ, anh em ờ, alo hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ test cái bộ đồ chơi ờ, bộ cua bịp này cho anh em đó, còn cuối clip tôi sẽ bóc cái bộ hột này ra để cho anh em xem cái sự xanh chín của cái bộ hột bộ cua này ok đây là hoàn toàn là hột trợ anh em nhé tôi đã đưa vào ba mặt cá này đấy ba mặt cá này khi ba mặt cá này nổi lên nó cũng sẽ rung rất là mạnh cho anh em nhé khi ba mặt gà lên nó cũng vậy rồi ok bây giờ vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em hay là tôi sẽ tư vấn cho anh em cái cách chơi bầu cua cách lắc bầu cua ở những cái sòng sới bầu cua anh em đi chơi bầu cua anh em luôn luôn anh em giành phần thắng đây là cái cách mà anh em đi chơi ờ, cờ bạc bịp Hiệu quả nhất 2019 này anh em nhé Anh em nào muốn sở hữu hay là muốn ờ, tư vấn thì anh em cứ alo cho tôi Số điện thoại của tôi hiển thị ở trên màn hình Ok bây giờ vào tôi sẽ test luôn 57 tiếng cho anh em này Xem ờ, cái sự hiệu quả của cái bộ đồ chơi bịp Bộ đồ chơi bầu cua bịp này Nó có nó hiệu quả như thế nào thì anh em theo dõi đây là cái cục dung anh em nhé bây giờ tôi sẽ cầm cục dung này để tôi cảm nhận xem là cái ờ, bộ hột bầu cua này bây giờ tôi vào tôi lắc cho anh em này đảm bảo với anh em 100% là có cá anh em nhé 100% có cá luôn này đó có cá nha anh em nhé máy báo rất chuẩn tiếp tục anh em này anh em thoải mái anh em lắc nhé khi anh em đưa được cái ờ, miếng dán báo dung này cái bộ đồ chơi uh, bầu cua bịp này anh em ờ, dán vào cái mặt của cái bộ hột bộ cua ấy thì anh em à, lắc thoải mái luôn mạnh hay nhẹ nó không liên quan gì anh em nhé vẫn dính tôi thử cho anh em luôn vẫn có cá này anh em này 100% có cá anh em nhé mở này đó cá này hai cá luôn anh em nhé tại vì à, khi lên hai cá này máy sẽ rung rất mạnh để cho anh em nhận biết được tiếp tục anh em này đảm bảo với anh em là 100% có gà anh em nhé tôi mở này đó cả cả cá cả gà luôn máy báo cực kỳ chuẩn nhá anh em nào muốn uh, sở hữu cái bộ đồ chơi bịp hay là cái bộ đồ chơi bạc bịp này anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ uh, tư vấn cho anh em sâu thêm về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này tiếp tục cho anh em một hai tiếng nữa này vẫn có cá anh em nhé 100% cá luôn này đó hai cá tiếp này anh em thấy cái sự hiệu quả của cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó, máy báo rất chuẩn khi ờ, có mặt khi có mặt nào dán của anh em lên hột bầu cua này thì nó cũng sẽ báo cho anh em và cái mặt đối diện nó cũng sẽ báo cho anh em nhé đây là cái ờ, bộ bầu cua bịp bộ đồ chơi bầu cua bịp nó giúp anh em đi ờ, chơi cờ bạc bịp này Đấy, hay là anh em đi ờ, lắc bầu cua hay là chơi bầu cua bịp anh em luôn luôn anh em giành phần thắng đó đây là cái cách đánh bầu cua mà luôn thắng tiếp tục cho anh em một tiếng cuối cùng này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi về cái sự uh, chuẩn xác của cái uh, bộ đồ chơi bầu cua này máy không dung không dung là không có gì cả không có cá và không có gà anh em nhé 100% luôn đó không có cá và không có gà ok thì cái à, cái bộ à, đồ chơi bầu cua bịp này tôi chỉ giới thiệu sơ qua ở trên cái clip này thôi còn anh em nào muốn sở hữu thì anh em cứ alo hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ à, test đồ cho anh em để cho anh em hiểu sâu thêm về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này giúp anh em đi chơi bầu cua hay là đánh bầu cua là luôn luôn anh em giành phần thắng đó thì uh, để tránh mua phải hàng giả hay là hàng kém chất lượng hoặc là những cái đồ chơi bịp mà anh em về anh em không chơi được thì anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em cái bộ đồ chơi nào hiệu quả nhất để cho anh em về anh em chơi ok video tôi làm đến đây là hết à, chào tạm biệt tất cả anh em nhé